Hello, xin chào anh ờ, chị em có mặt trong cái buổi chia sẻ livestream tối nay. Thì uh, trong livestream hôm nay thì có một chủ đề đó là nếu trong cái trường hợp thị trường hồi phục thì uh, chúng ta nên tham gia đầu tư vào lúc này hay là chúng ta bán ra để gì ạ? giảm thiểu rủi ro hay chúng ta lại là đã bán ra để đứng ngoài thị trường trong thời gian tới à, khi mà theo dõi thị trường trong suốt thời gian vừa qua đặc biệt là trong hơn một tuần vừa qua à, đọc về các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các nhà đầu tư thì Dũng rất là thấy không vui khi mà phần lớn các nhà đầu tư chúng ta đặc biệt là các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ờ, các nhà đầu tư đang sử dụng margin đã có những cái uh, đầu tư thực sự là thiệt hại nó rất là đáng nhẽ là không đáng có trong uh, thị trường vừa qua Ờ, tuy nhiên thì ờ, trước khi chúng ta nói về câu chuyện này có lẽ chúng ta cần phải mổ xẻ và phân tích ra toàn bộ mọi thứ để chúng ta có góc nhìn khách quan trong quá trình đầu tư. Ở đây thì có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại một câu chuyện đó là gì ạ? À, để chúng ta có thể thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư hay tham gia vào thị trường á thì có rất nhiều các thông tin hàng ngày có thể nó tác động lên chính chúng ta có rất nhiều thông tin ạ à, cái thông tin đầu tiên có lẽ là trong cái ngày hôm nay nếu chúng ta để ý một chút đó là cái thông tin mà Ờ, chủ tịch uh, à, holding và uh, bắt giám đốc tổng giám đốc công ty trí Việt đây là cái thông tin có thể hot nhất trong cái ngày hôm nay à, nếu các bạn uh, có thể theo dõi ở đây thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta biết rằng là những công ty hay là cổ phiếu nào mà uh, chúng ta gọi là vi phạm cái chúng ta thao túng về trên thị trường chứng khoán thì thường những cổ phiếu đấy nó sẽ giảm rất là mạnh có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện này ở một chút nữa trong cái chương trình hôm nay để chúng ta xem là những cổ phiếu bị thao túng đó có lẽ này à, tại sao nó lại tạo ra cái thao, thao túng mà khiến cho nhiều nhà đầu tư bị mất mát nhiều như vậy và cái câu chuyện này chúng ta đặt câu hỏi là câu chuyện này đã biết lâu chưa mọi thứ đã biết lâu chưa theo Dũng thì câu chuyện này có thể đây là cái thông tin mà đã gì ạ đây là cái thời điểm đưa ra thôi còn mọi thứ có thể là đã biết lâu rồi à, cái điều thứ hai có lẽ chúng ta cũng sẽ xem ở đây đó là gì ạ về cơ bản thì ờ, các thông tin chúng ta có thể nhìn rất nhiều các thông tin chẳng hạn như là ủy ban à, ờ, bộ tài chính thì có thể là à, tới đây là đưa ra những cái gì ạ à, giải pháp rất là quyết liệt cho thị trường chứng khoán theo Dũng thì đây là những cái thông tin tích cực bởi vì thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các cổ phiếu đầu cơ rất nhiều các cổ phiếu chúng ta là bị thao túng rất là mạnh khi mà chất lượng không có mà là nó khiến cho nhà đầu tư thiệt hại rất là nhiều và chúng ta cũng nhận được cái một số cái thông tin như sử như là à, đây là giám giám đốc tổng giám đốc của SSI ông Nguyễn Duy Hưng thì nói là thị trường đang mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta đấy và chúng ta cũng nhìn thấy thông tin giả sử ấy cho nên nhìn thấy tích cực là chẳng hạn đấy là à, một cái ờ, ông Lương trí Thìn thì đăng ký mua một lượng cổ phiếu lớn như này à, 5 triệu cổ phiếu à, chúng ta cũng nhìn thấy là ở đây cũng tiếp tục à, một cái thông tin tiếp theo là à, Tuấn Gách này cũng mua 10 triệu cổ phiếu vậy những thông tin này có tích cực hay không thì chúng ta À, được phân tích trong ờ, một vài phút nữa chúng ta cũng ờ, có thể xem rất nhiều các thông tin khác ở vùng ờ, ở đây thì chúng ta thấy rằng là có một cái thông tin nữa có lẽ là chúng ta cũng có thể quan sát ở đây chúng ta thấy đây ạ đây là cái thông tin là một cái công ty chứng khoán khá là lớn họ cũng đang khuyến nghị là chúng ta mua cổ phiếu à đây câu chuyện chúng ta thấy là rất nhiều thông tin tích cực đang có ở đây à, nhưng ờ, để chúng ta lọc uh, cái thông tin đó, ở trên thị trường thì chúng ta cần phải xem là cái thông tin này liệu nó có đúng trên thị trường hay không à, đây là những thông tin mà tiêu cực nhưng có một cái thông tin nữa Dũng cũng đây đây là thông tin là CEO của MBS giờ là cơ hội tuyệt vời để nhà đầu tư cân nhắc giải ngân thế thì bây giờ người ta gọi là đầu tiên chúng ta xem là nếu mà giải ngân thì họ nói là giải ngân cổ phiếu nào chẳng hạn thế chúng ta sẽ thấy là giải ngân cổ phiếu nào Ờ, đầu tiên chúng ta phải xem là vậy giải ngân cổ phiếu nào hay là chúng ta cứ giải ngân câu chuyện ở đây là chúng ta thấy là tất cả cái thông tin này là nó không rõ ràng nó gì ạ à? nó chung chung nên chính vì vậy khi chúng ta xem cái thông tin thì chúng ta cần phải là bây giờ nếu giải ngân thì nhà giải ngân cổ phiếu nào hoặc là nếu mà chúng ta đầu tư đầu tư cổ phiếu nào hoặc là chúng ta thấy là liệu cái cơ hội này nó có mang lại lợi nhuận cho chúng ta hoặc nó nó mang lại cho chúng ta gì ạ à, cái kết quả đầu tư hay không thế thì bây chúng ta quay trở lại một câu chuyện như này chúng ta cùng tương tác với nhau được không ạ thế thì ờ, khi mà một số bạn có hỏi Dũng là ờ, đầu tư đầu tư một số các cổ phiếu như hôm qua Dũng có chia sẻ chúng ta một loạt các danh mục không biết anh chị em có ờ, theo dõi được cái danh mục hôm qua uh, tối hôm qua tức là khi mà livestream á thì có một loạt các danh mục phần lớn cổ phiếu mà đã gì ạ giảm đến 20 25 cổ phiếu rồi thế thì bây giờ họ hỏi một câu chuyện đó là có nên bán ra cổ phiếu hay không vậy nếu mà bây giờ bán ra cổ phiếu hay không thì bây câu hỏi thứ hai là đầu tư thế bây câu chuyện ở đâu đầu tiên đầu tiên chúng ta là nếu bây giờ chúng ta đầu tư gì ạ ngắn hạn trung hạn hay dài hạn câu hỏi đầu tiên beo các bạn nghĩ là chúng ta đầu tư trung hạn bao nhiêu chúng ta nghĩ là nếu chúng ta đang có cổ phiếu hiện tại đang nắm cổ phiếu chúng ta đầu tư dài hạn các bạn nếu có thì có thể comment số 1 đúng không ạ tức là nếu bây giờ chúng ta đang có cái cổ phiếu chẳng hạn đấy thì chúng ta bảo chúng ta đầu tư dài hạn nếu chúng ta đã từng như vậy hoặc đang nghĩ như vậy thì có thể comment số 1 ạ comment số 1 để Dũng sẽ giải thích cho chúng ta một cái câu chuyện như này để chúng ta xem thấy rằng là nó có hợp lý hay không chẳng hạn thế thế vì đầu tư dài hạn là bao nhiêu năm đầu tiên chúng ta sẽ là đầu tư dài hạn là bao nhiêu năm theo anh chị em là đầu tư dài hạn nếu chúng ta nhìn thị trường là đầu tư dài hạn là bao nhiêu năm một năm hai năm ba năm và 5 năm trong trường hợp nếu chúng ta đầu tư dài hạn giả sử theo phần đông chúng ta nghĩ là chúng ta đầu tư 5 năm đúng không đầu tư 5 năm vậy nếu chúng ta đầu tư 5 năm thì chúng ta cần phải xem bảng điện tử lúc này không ạ câu chuyện là nếu chúng ta đầu tư 5 năm đầu tư 5 năm thì chúng ta cần phải quan sát bảng điện tử lúc này không ạ chúng ta cần phải theo dõi bảng điện tử nữa, chúng ta cần phải nghĩ là cổ phiếu nó lên hay nó xuống chúng ta chỉ đóng bảng điện tử và chúng ta gì ạ ngủ quên sau khoảng 2 đến 3 năm chúng ta quay trở lại xem nó có lãi được hay không đúng không ạ câu chuyện nó rất đơn giản đấy ạ thế thì nếu chúng ta đầu tư 5 năm thì bây giờ chúng ta thấy là câu chuyện là câu chuyện thứ hai anh chị em uh, thử đưa ra vậy trong 5 năm đấy chúng ta muốn mong muốn là lợi nhuận bao nhiêu phần trăm ạ mong muốn là lợi nhuận bao nhiêu phần trăm anh chị em cứ thử comment giả sử đấy ạ giả sử chúng ta cần phải nhận ra cái điều mà rất là là là cần phải nhận ra cái điều mà chúng ta đang mắc phải vậy hai năm 5 năm chúng ta mong muốn lợi nhuận bao nhiêu phần trăm câu chuyện là chúng ta mong muốn lợi nhuận bao nhiêu phần trăm trong gì ạ à, hai năm đó trong 5 năm đó ạ à. vậy mong muốn bao nhiêu ạ à? hay là càng nhiều càng ít ạ à? hay càng nhiều càng tốt ạ à? nào câu hỏi thứ hai là chúng ta mong muốn lợi nhuận bao nhiêu phần trăm trong 5 năm đó hay trong hai năm đó chúng ta cứ lấy đại một con số đi ạ thử lấy lại một số đi ạ chúng ta sẽ phân tích ngay ạ nếu chúng ta thử lấy lại một con số đi ai nghĩ là chúng ta muốn kiếm được khoảng là năm một trăm phần trăm đi ạ thì điều gì diễn ra vậy nếu chúng ta kiếm một trăm phần trăm ai nghĩ là nếu chúng ta muốn kiếm một trăm phần trăm trong 5 năm hay hai phần hai trăm phần trăm trong 5 năm thì điều gì diễn ra nào hai trăm phần trăm trong 5 năm điều gì diễn ra Vậy câu chuyện ở đây chúng ta đặt câu hỏi này, câu hỏi này. Vậy thời điểm này chúng ta đang lãi được bao nhiêu hay chúng ta đang lỗ bao nhiêu đúng không đây giả sử như bạn một cái bạn là 200 phần trăm thế thì bây giờ thời điểm hiện này thời điểm này chẳng hạn bây giờ 200 phần trăm trong 5 năm nếu thời điểm này chúng ta đang lỗ khoảng độ bao nhiêu 20 phần trăm nếu chúng ta tiếp tục bị lỗ đến 50 phần trăm thì điều gì diễn ra nếu chúng ta tiếp tục lỗ đến 50% thì trong 5 năm đó lợi nhuận biên của chúng ta khoảng bao nhiêu phần trăm nào chúng ta sẽ tính là nếu bây giờ chúng ta lỗ 50 phần trăm thì trong trường hợp trong 5 năm đó là chúng ta lãi được bao nhiêu phần trăm vậy chúng ta đặt câu hỏi là bây giờ chúng ta đóng bảng điện tử chúng ta không quan tâm đến cổ phiếu được không đóng bảng điện tử chúng ta không quan tâm đến cổ phiếu vậy bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ câu hỏi là gì ạ bây giờ trong trường hợp lỗ rồi cổ phiếu lại lên đến gì ạ một trăm phần trăm trong 2 năm hoặc là 500 phần trăm thì câu hỏi đặt ra là gì ạ chúng ta cần phải lãi bao nhiêu mới đạt được con số đó trong một năm anh chị em đã nhìn thấy con số chưa ạ? tức là bây giờ chúng ta nếu bình thường nhá nếu bình thường chúng ta lỗ 50 phần trăm 50 phần trăm thì chúng ta cần phải lãi bao nhiêu mới hòa vốn ạ đúng chưa nếu chúng ta lỗ 50 phần trăm thì chúng ta lãi một trăm phần trăm hòa vốn vậy chúng ta lãi 200 phần trăm à 200 phần trăm thì chúng ta mới đạt được lợi nhuận 100 phần trăm đúng không <clears throat> câu chuyện là, là như vậy vậy rõ ràng là gì ạ cái điều đó chúng ta đang bị vi phạm của nguyên tắc rất là cơ bản đúng không một nguyên tắc cơ bản là bây giờ chúng ta lỗ thì cái việc mà chúng ta cơ hội để gỡ cơ hội để gỡ có dễ không ạ trong trường hợp nhiều cổ phiếu bây giờ chúng ta tí nữa phân phân tích xem là có bao nhiêu cổ phiếu đang bị giảm mà tới đây nó sẽ giảm như thế nào để chúng ta biết rằng là chúng ta nếu để, để đạt 50 phần trăm hoặc là đạt 400 phần trăm hoặc là đạt 200 phần trăm thì lúc đó cổ phiếu chúng ta có thể là mới hòa vốn anh chị em có tin điều đó tức là nếu lúc đó cổ phiếu nó quay trở lại thì chúng ta mới hòa vốn chứ không phải là lãi 500 hay 400 phần trăm bây chúng ta quay trở lại ok thế bây giờ chúng ta sẽ đấy là khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ tìm ra được lý do tại sao bởi vì phần lớn chúng ta sẽ đặt câu hỏi là gì ạ chúng ta đầu tư dài hạn lý do đầu tư dài hạn có phải là do chúng ta bị thua lỗ nên cho ta đầu tư dài hạn hay không câu chuyện là do chúng ta bị thua lỗ chưa có lợi nhuận nên cho ta đầu tư dài hạn đúng không câu chuyện đầu tiên là có ai đã từng như vậy không ạ tức là nếu chúng ta đầu tư chúng ta một thời gian chúng ta bị lỗ nhiều quá chúng ta chuyển sang đầu tư dài hạn vậy đầu tư dài hạn thì để nó hòa vốn và nó có lợi nhuận thì bao nhiêu lâu nó mới cho chúng ta cái lợi nhuận ban đầu và tính ra chúng ta sẽ quay trở lại cái bài toán bên này này bởi vì Dũng không muốn nói là chúng ta ở góc độ trong video này Dũng không muốn nói cái điều tích tiêu cực ở đây bởi vì thực ra là nói cái điều tích tiêu cực đó có thể làm cho khiến cho năng lượng chúng ta không được tốt nhưng tất cả mọi thứ Dũng mong muốn là chúng ta cần phải nhận ra những điều này để chúng ta rút ra những bài học bởi vì nhìn thấy anh em gì ạ nhìn thấy anh em không có lợi nhuận hoặc thật bị thua lỗ đó là điều mà Dũng không mong muốn bởi vì thực sự là mình biết cái điều này và cũng gì ạ khi mà biết điều này rất nhiều anh chị em có hỏi là bây giờ đầu tư dài hạn hỏi đầu tư dài hạn bao lâu 5 năm 5 năm thì nhiều tài khoản Dũng thấy rằng là đã lỗ đến 30 phần trăm rồi và lỗ 30% thì liệu nó còn tiếp tục giảm nữa hay không thì khả năng là sẽ tiếp tục giảm nữa à, lý do vì sao thì tí chúng ta sẽ phân tích ngay bây giờ câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ hai đó là gì ạ nhiều cái thông tin mà chúng ta đang thấy ở đây rất nhiều thông tin Đấy, từ cái thông tin là người ta bao bảo là chúng ta sẽ mua cổ phiếu Đó. Ờ, những doanh nghiệp tốt tiềm năng tăng trưởng mạnh thế thì bây giờ những doanh nghiệp tốt tiềm năng tăng trưởng mạnh mà chúng ta thấy là không có điều không có gì rõ ràng ở đây thì rất là chúng ta sẽ rất khó để nói là cái, cái điều mà chúng ta mua hoặc là chúng ta cũng thấy được thông tin tốt bây giờ cơ hội để mua nhưng chúng ta cũng sẽ thấy không thấy là là cái cơ hội nào để cho chúng ta mua giả sử đây này vậy chúng ta đặt ra những đọc những câu chuyện đấy này Dũng không muốn nói rằng là cái câu chuyện này nếu chúng ta chỉ nghe mà chúng ta đầu tư thì có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì trước hết chúng ta sẽ quan sát thị trường chung của chúng ta nhưng trước khi thị trường chung của chúng ta thì chúng ta quay trở lại những cái cổ phiếu đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cổ phiếu đầu tiên là TGG đây là cổ phiếu TGG anh chị em đã biết cổ phiếu này ạ cái cổ phiếu này là cổ phiếu mang tính gì ạ chúng ta gọi là vừa rồi chúng ta gọi là gì ạ đây là chủ tịch doanh nghiệp vừa bị bắt đấy ạ tức là họ sẽ gì ạ kéo cổ phiếu này lên bình thường thì họ đầu cơ họ sẽ dùng rất nhiều tài khoản đúng không dùng rất nhiều tài khoản dùng nhất là gì ạ kéo cổ phiếu này lên và nó có quá trình rơi tự do đấy chúng ta thấy là rơi tự do và gần như là chúng ta thấy là nhà đầu tư chúng ta phần lớn là sau khi mua cổ phiếu này và phần lớn không bán ra nguyên nhân là gì ạ nguyên nhân là gì ạ họ kéo lên và Dũng đã từng đã bị cổ phiếu này và Dũng phá sản do cái nguyên nhân này nên Dũng vẫn nói chúng ta rất nhiều lần về cái những cái cổ phiếu dạng này để chúng ta tránh đó là cổ phiếu này cổ phiếu dạng thứ hai chúng ta cũng thấy tương tự như này và nó cũng xảy ra tương tự như vậy vậy bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là những cái cổ phiếu này Dũng đã chia sẻ đã nói chúng ta về quá trình chạy nước rút và chúng ta cần phải bán ra nếu bạn đã nhìn mà nghe thấy chúng ta comment số 2 đúng không ạ tức là đây là hai cổ phiếu mà Dũng chia sẻ rất là kỹ ở rất là đỉnh như này nhưng vì chúng ta thấy rằng là vì chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu khác nó thành công nhiều cổ phiếu khác nó ngon nhiều cổ phiếu khác nó nó tuyệt vời nên chúng ta không bán ra và đó chính là một lý do chúng ta bị thua lỗ đấy là cái điều đầu tiên chúng ta hãy nhớ lại cái bài học thứ hai các bạn nhớ một bài học thứ hai nữa bài học nữa nếu các bạn thấy rằng là Dũng có từng chia sẻ với chúng ta chúng ta nhớ cái bài học này từng chia sẻ với chúng ta là cái cổ phiếu FLC chúng ta sẽ để chúng ta sẽ có những bài học và chúng ta trải nghiệm FLC Dũng có chia sẻ một cái cổ phiếu và đây là giai đoạn mà cổ phiếu nó đã khiến cho nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ đây là câu chuyện là lúc mà cổ phiếu này đã bị bán ra bị bán ra tức là họ đăng ký mua nhưng họ đã bán ra họ không chính trực họ bán ra và nhiều nhà đầu tư bị lỗ rất nặng và họ phạt 300 triệu đồng 300 triệu đồng trong vùng này nên khi nhiều người hỏi cổ phiếu ở trên vùng này thì Dũng đưa ra kịch bản đó và bảo các bạn nên thoát ra khỏi bán cổ phiếu này ra nên chính vì vậy chúng ta lại gì ạ vì chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn lên và chúng ta mua vào và đấy là nguyên nhân dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ nếu chúng ta có nghe ở giai đoạn này Dũng chia sẻ thì hãy comment số 3 nào nếu chúng ta nghe được rõ phần này hãy comment số 3 các bạn sẽ nếu thực sự các bạn nghe được cái vùng này comment số 3 để Dũng sẽ nhắc lại cho bạn một cái kịch bản nữa có thể diễn ra trong thời gian tới và nếu ai không nghe được chưa biết được cái vùng này thì có thể là à, có thể là ờ, comment ờ, số 1 đấy ạ còn cái vùng này là Dũng đã chia sẻ để cho các bạn thấy rằng là uh, cái điều này chúng ta có thể dự báo trước vậy cái điều thứ ba chúng ta dự báo trước đó là gì ạ điều thứ ba dự báo trước theo các anh chị em là gì ạ những cái cổ phiếu theo các bạn thử comment cổ phiếu gì cái nhóm cổ phiếu nào có thể sẽ được gì ạ có thể nhá có thể có thể các bạn có thể dự đoán được chưa có thể sẽ bị tóm cái và tóm cái mà bạn giữ thì nó rơi giống như đây đây là đây những cổ phiếu mà bị tóm này nó sẽ rơi như này đấy các bạn thử, chúng ta sẽ không nói về cổ phiếu nha theo các bạn là nhóm nào theo các bạn là nhóm nào nó sẽ rơi như này đây là những nhóm của rơi Đấy, có thể nha các bạn chỉ, chỉ yên đâu các bạn đừng không comment tại vì Dũng không muốn uh, à, là đó là gì ạ nhóm bất động sản nha các bạn không phải comment cổ phiếu ra nha nhóm bất động sản tại vì nhóm bất động sản này chúng ta thấy là đợt vừa rồi gì ạ cái việc mà kéo lên cái việc mà hô cái việc mà gì ạ à? cái những việc đấy gì ạ phát hiện rất là dễ tại vì nhiều tài khoản nhiều tài khoản mua ra bán vào tạo ra sóng thì thực tế là gì ạ họ bắt rất là dễ vậy nếu bây giờ chúng ta cứ kỳ vọng cổ phiếu lên kỳ vọng là cổ phiếu sẽ tăng hai ba trăm phần trăm thì điều gì diễn ra hai ba trăm phần trăm bốn năm trăm phần trăm tiếp tục thì điều diễn ra nên các bạn lưu ý là gì ạ bởi vì cái nhóm bất động sản nó có một số các yếu tố một là gì ạ đợt vừa rồi nó tạo ra tính đầu cơ rất là cao và làm chúng ta đã đầu cơ thì để kiểu gì soi là ra đấy là một cái điều thứ hai là gì ạ nó tạo ra nhiều đội nhóm chúng ta nhớ là gì ạ cho vào zalo đúng không ạ sau đó hô hào sau đó thì tạo ra rất nhiều cái độ nhóm để đi các rất nhiều độ nhóm khác nên đây cũng là một cái mà chúng ta nhìn thấy cái điều thứ ba thì chúng ta thấy là hôm nay có thông tin về cổ phiếu gì ạ hôm nay chúng ta nghe cái việc mà bắt bớ một gì ạ bắt bớ nha cái việc mà bắt bớ một cái tổng giám đốc công ty trí việt và một cái gì ạ một cái doanh nghiệp làm giá thì câu chuyện thứ hai là gì ạ vậy có khả năng doanh nghiệp khác bị cái nhóm khác có bị dính hay không thế nên vâng, chính những cái câu chuyện này để cho chúng ta nhìn thấy rằng là nếu mà cái cổ phiếu nào là nó đang bán tháo nó giảm mạnh hơn thị trường thì có nên bắt đáy hay không nào đó câu chuyện là nếu cái cổ phiếu nó đang bán tháo mà nó đang giảm mạnh hơn thị trường thì đấy là những cái điều gì mà chúng ta cần phải biết rồi nha đấy là những điều gì chúng ta cần phải ngửi thấy rồi chứ không phải là đến lúc mà gì ạ nó ép chúng ta phải bán mà chúng ta không bán được là chúng ta cháy tài khoản đấy là cháy tài khoản bởi vì Dũng nói đây là nói ngôn ngữ một cách thì thật tâm là đúng là cháy tài khoản chứ không phải là là gì ạ cháy tài khoản chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là sẽ có cơ hội đâu nên ở đây chúng ta nhớ rằng là cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện đã Dũng đã nhắc rồi đó là cổ phiếu gì ạ BII và TGG đó là những cái giai đoạn đấy nhiều nhà đầu tư thì không nghĩ rằng là đó là cổ phiếu mà sớm muộn nó cũng dính ra hai là flc và dũng nhấn mạnh cho các bạn là những cái cổ phiếu bất động sản mà đang bị bán tháo mạnh hơn thì đó là cái gì chúng ta cần phải lưu ý các bạn tự đưa ra quyết định tại vì cái này là cái gì ạ là quyền của vị các bạn và một cái dạng thứ hai bây chúng ta đang nói là một cổ phiếu mà người ta mua chẳng hạn thế bị mua thế bây giờ cổ phiếu mà chúng ta thấy là tin đồn trên thị trường rất là lớn đúng không chúng ta thấy là nhiều có tin đồn đúng không ạ có nhiều tin đồn diễn ra vậy mới câu hỏi là nếu cổ phiếu mà có tin đồn thì chúng ta nghĩ theo các bạn thì nên có nên mua cổ phiếu ở đây đấy không hay là có nên nắm giữ cổ phiếu đó không ạ với gọi là nếu cổ phiếu đó có tin đồn theo cả nhà nhé cổ phiếu có tin đồn theo các bạn là có cổ phiếu nào có tin đồn ạ ở đây chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là đúng hay sai chúng ta chưa biết nhưng vừa rồi nếu ở trên phương tiện thông tin đại chúng thì có những cổ phiếu có tin đồn vậy nếu cổ phiếu có tin đồn thì các bạn có nên mua cổ phiếu hay không chẳng hạn như thế thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là nếu là xử đây là một cổ phiếu có tin đồn các bạn này vậy tin đồn mà bây giờ chủ tịch hội đồng quản trị mua 10 triệu cổ phiếu vậy 10 triệu cổ phiếu so với cái số lượng này nhiều ít ạ so với có sự khối lượng là đang bán ra đây nhiều ít ạ à? đấy điều thứ nhất điều thứ nhất nên nếu mà mua 10 triệu cổ phiếu so với đây nó không đáng bao nhiêu cả nên các bạn thấy là nếu cổ phiếu mà hình thành vai đầu vai mà nó rơi xuống cái này là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là vai đầu vai mà nó rơi xuống đây này thì rõ ràng còn lâu chúng ta mới lên được nha còn lâu mới lên được bởi vì nó đã mất khoảng độ từ 52 nó xuống bao nhiêu ạ 26 rồi 26 27 rồi 52 xuống 26 là mất khoảng độ bao nhiêu ạ 50 phần trăm rồi 50 phần trăm từ đỉnh mà nó đã phân phối rất là nhiều ở đây rồi nên cái cơ hội trong trường hợp nó có hồi thì các bạn thấy rằng là nhiều đây là cổ phiếu nó sẽ không phải là cổ phiếu để chúng ta thấy là hội đồng quản trị có mua thì nếu có mua thì chúng ta cũng không phải là cơ hội để chúng ta tham gia vào bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trước khi chúng ta phân tích xem là thị trường hồi chúng ta nên mua vào hay không nha bây hỏi là nếu thị trường hồi chúng ta mua vào hay không bây chúng ta lấy một cái cổ phiếu để chúng ta có thể thấy được rằng là à, Dũng lấy một cái cổ phiếu bất kỳ à, bất kỳ để cho các bạn thấy rằng là nếu cổ phiếu bất kỳ chẳng hạn Dũng lấy một cái cổ phiếu CEO chẳng hạn đấy đây là cổ phiếu bất kỳ vậy CEO chẳng hạn các bạn đầu tư dài hạn đây là giá 100 nha, đầu tư dài hạn chúng ta đang mua ở đâu đây đó tại vì hôm trước thì Dũng thấy rằng là một số rất nhiều anh chị em đã mua ở đây Dũng thấy rằng là cái vùng này là Dũng có chia sẻ với chúng ta là đây là phân phối đây là phân phối đây là phân phối thì bây giờ ở đây chúng ta nhìn một cách thật tâm là có rất nhiều anh chị em đã mua ở vùng 64 này chẳng hạn đấy thậm chí là có một số đã mua ở vùng này thậm chí là mua vùng này vậy nếu bây giờ chúng ta mua ở vùng này bây chúng ta gọi là mua vùng 70 đi ạ và để chúng ta đầu tư dài hạn vậy đầu tư dài hạn trong khoảng bao nhiêu năm ạ nếu chúng ta đầu tư dài hạn trong khoảng 5 năm thì câu chuyện ở đây câu chuyện ở đây là câu chuyện rất là thú vị thường thì cổ phiếu dạng này nó lên bao nhiêu thì nó gì ạ? cái này nó chiếm khoảng 8 đến 90 trăm nó sẽ về đến đây vậy bây giờ nó lên bao nhiêu nó sẽ về cái đáy của nó là khoảng 10 vậy nếu từ 10 mà nó lên đến gì ạ 40 thì chúng ta lãi được bao nhiêu phần trăm vậy ạ nào nếu cổ phiếu này từ 10 lên đến 40 thì các bạn lãi được bao nhiêu phần trăm rồi và nếu cổ phiếu nó lên đến 70 thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu cổ phiếu từ 10 lên đến 70 thì lúc này chúng ta mới hòa vốn ạ nên nếu cổ phiếu đi từ đáy đến đây thì chúng ta mới hòa vốn vậy bạn có mua ở đây thì nếu về đây chúng ta bao nhiêu ạ nếu mà từ vùng này vùng 10 này nó lên đến gì ạ 40 thì điều gì diễn ra chúng ta mới hòa vốn nên việc mà chúng ta bắt đáy bắt đáy thì có thể sau 5 năm chúng ta mới hòa vốn không biết anh chị em có hiểu không ạ tại vì nếu chúng ta để ý một chút là tất cả cổ phiếu của nó dù là cổ phiếu tốt nhất trong mọi chu kỳ thì để nó vượt qua đỉnh rất là thấp chúng ta thấy rằng là trong hơn 10 năm vừa qua thị trường bất động sản có thể lên có thể xuống nhưng thực tế nó chưa bao giờ đi quá giới hạn trừ năm nay nếu mà chúng ta gọi là tin vui có lẽ là chúng ta gọi là covid là do tin vui tại vì tất cả những cái đợt trước là nó lên nó lại rơi lên nó lại rơi và không biết mà bao giờ có covid nữa không biết bao giờ có ti covid nữa để cổ phiếu lại tiếp tục như năm nay và cơ hội ở đây chúng ta thấy là vậy liệu có covid để, để gì ạ người dân nhà nước bơm tiền hoặc là gì ạ nó tạo ra tạo ra một cái dòng tiền khổng lồ với những cổ phiếu này hay không hay liệu cái cơ hội này để cho các gì ạ à, các nhà đầu cơ có thể kéo cổ phiếu này lên đến đỉnh này hay không nên chính vì vậy chúng ta thấy là việc mà mua sau đó để đầu tư nghĩ rằng là 5 năm 10 năm để cổ phiếu lên thì cái này chúng ta phải xem lại nha xem lại bởi vì phần lớn tại vì hôm nay cũng gặp được nhiều bạn hỏi là có nên đầu tư để cho dài hạn không Dũng tin chắc là nhiều anh chị em sẽ thấy rằng là nên đầu tư dài hạn đấy hay là chúng ta đang quay trở lại một cái cổ phiếu bất kỳ đây đó là cổ phiếu chứng khoán nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó trong 10 năm vừa qua trong 10 năm ạ thì chúng ta thấy là mỗi một cái chu kỳ của 10 năm đấy thì rõ ràng là với cái cổ phiếu này giả sử như Hồ, Hồ Chí Minh ạ thì rõ ràng là từ cái năm 2017 cổ phiếu lên đến nhận đỉnh và sau đó xuống xuống đến đáy và cái thời gian chúng ta thấy rằng rất là dài nhưng không phải lúc nào nó cũng giống covid như này không phải lúc nào nó cũng giống như này đâu ạ không phải lúc nào nó cũng giống như này là sau khi đến năm 20 nó quay trở lại nó tăng vậy câu hỏi ở đây là nếu cái cổ phiếu này từ cái đỉnh 50 này nó xuống đến có thể nó xuống đến 10 có thể nó xuống đến 10 có thể thôi ạ chúng ta chưa biết được thì vậy bao nhiêu lâu cổ phiếu mới quay trở lại vậy nếu chúng ta bắt ở tham gia mua ở trên vụ này và đầu tư dài hạn thì dù là cổ phiếu từ 10 nó lên đến 30 lên đến 35 thì chúng ta mới hòa vốn không biết anh chị em đã hiểu điều nói chưa tức là nếu bây giờ để cho cổ phiếu tăng trưởng tốt cổ phiếu rất là tốt thì nó quay trở lại cái giá ban đầu chúng ta mới hòa vốn hòa vốn thôi chứ đừng nói là có lãi nên chúng ta đang kỳ vọng lãi bao nhiêu 400 phần trăm lãi 400 phần trăm lãi 500 phần trăm trong vòng 5 năm thì thực tế chúng ta cần phải lãi bao nhiêu phần trăm nào thực tế chúng ta cần phải lãi bao nhiêu phần trăm vậy nếu thực tế vậy bây giờ câu chuyện chúng ta đặt nếu bây giờ câu chuyện là đặt câu hỏi là đây là cổ phiếu dòng chứng khoán là cổ phiếu rất là ok đi ạ thế thì bây giờ chúng ta đang tính là cổ phiếu đang ở vùng giá 30 nhá vùng giá 30 vậy trong vùng giá 30 này trong trường hợp cổ phiếu giảm xuống 10 giảm xuống 10 mà sau đó cổ phiếu kéo lên vùng 30 chúng ta hòa vốn đây là hòa vốn đấy ạ thì cái người mà mua ở 10 người ta lãi 300 phần trăm rồi vậy câu chuyện đấy là nếu cổ phiếu từ giá 30 này là chúng ta lãi được 400 phần trăm thì cổ phiếu này sẽ lên đến 100 bao nhiêu 120 đúng không ạ vậy 120 thì những người người ta mua ở giá 10 người ta lãi bao nhiêu phần trăm rồi một nghìn hai trăm phần trăm rồi cả nhà có hiểu không ạ người ta lãi một nghìn hai trăm phần trăm rồi nên ở đây chúng ta gọi là mua trung bình giá xuống hoặc là bắt đáy để đầu tư dài hạn nó là bài toán mà chúng ta cần phải xem lại nha các bạn có thể thấy rằng là bài toán chúng ta cần phải xem lại chứ còn đúng hay sai thì chúng ta hãy gì ạ tự ngẫm đi ạ tự ngẫm đi chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện này nên cứ hay là cổ phiếu này cũng thế đây là cổ phiếu hôm nay cũng bị bán tháo vậy cổ phiếu này bao giờ nó mới quay trở lại một nghìn hai trăm ba mươi vậy nếu trong trường hợp trường hợp nó về 30 thì sao nhiều bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là rất nhiều nhà đầu tư mua ở đây giá 100 rất nhiều luôn ạ mua giá 100 để chúng ta nhìn ngay rất nhiều nhà đầu tư mua ở giá 100 và họ kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ tăng tiếp vậy nếu cổ phiếu này mà nó tiếp tục khả năng có thể ngày mai hồi nhưng về cơ bản là cơ bản là nó sẽ quay trở lại cái vùng giá ban đầu là giá bao nhiêu 30 khoảng 30 vậy nếu về 30 mà nó quay trở lại 100 giống như ban đầu thì chúng ta lúc này chúng ta mới gì ạ mới hòa vốn vậy để cái cổ phiếu này nó lên đến gì ạ 300 điểm thì những cái người ở đây người ta đã lãi 3.000 phần trăm rồi những người người ta mua ở đây người ta lãi 3.000 phần trăm rồi nên chúng ta có vội tội gì để chúng ta mua đâu lý do tại sao những cái cổ phiếu này nó lại có khả năng trở về đây thì đấy là chu kỳ các bạn nha các bạn theo dõi chúng ta gọi là chu kỳ tức là về chu kỳ cổ phiếu thì nó sẽ như thế này nó lên đến đỉnh nó lại rơi đây là những chu kỳ cổ phiếu ạ đây là những chu kỳ cổ phiếu đây, đây là cái đỉnh nó lên và nó sẽ rơi và thường nó sẽ rơi xuống đáy hoặc thấp như thấp hơn và chúng ta thấy là cái chu kỳ này nó diễn ra không phải là một lần mà tất cả những chu kỳ khác nó lên đến bao nhiêu nó lại tiếp tục diễn ra và chu kỳ này nó tiếp tục diễn ra trong rất nhiều năm đi lên lại tiếp tục phân phối và tiếp tục giảm điểm đến cái vùng của nó vậy bao nhiêu bạn thấy rằng là tất cả những cổ phiếu nó đều tuân theo chu kỳ của nó hết dù là cổ phiếu nào nếu các bạn xem ở đồ tuần cổ phiếu SI nó cũng đều dậy hết chu kỳ đấy ạ nó đi lên hết chu kỳ nó lại xuống ạ và cái cổ phiếu này nó là cổ phiếu tuân theo chu kỳ rất là rõ đi lên hết chu kỳ đi xuống đi lên hết chu kỳ xuống và những cái này nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều chu kỳ khác nhau vậy bao nhiêu bạn thấy rằng là đây là cái bài học rất quan trọng để giúp chúng ta có nên đầu tư theo kiểu như là dài hạn mà chúng ta không nắm được là cái cổ phiếu đó khi nào kết thúc hay không vậy bây giờ chúng ta câu câu hỏi và bây giờ chúng ta rất nhiều bạn đang hỏi đó là gì ạ vậy nếu thị trường hồi chúng ta làm gì đúng không ạ câu hỏi là thị trường hồi chúng ta làm gì thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là thị trường hồi chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi cái thị trường có khả năng hồi hay không à, thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là thị trường có để hồi hay không đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại đây chỉ số vn index đây là chỉ số vn index vậy chỉ số này vậy khi mà chúng ta thấy là bắt đầu nó gãy kênh này gãy kênh gãy kênh thì đến ngày hôm nay quá trình bán tháo đã giảm đi đáng kể đúng không bắt đầu chúng ta thấy là quá trình bán tháo đã giảm đi đáng kể à, lý do gì ạ lý một phần là gì ạ một phần là việc mà giải chấp diễn ra trong hai phiên vừa qua rất là lớn nhá việc giải chấp diễn ra trong những phiên vừa qua rất là lớn và thứ hai là các thông tin xấu bơm ra và khiến cho cổ phiếu bị rung lắc rất là mạnh trong gì ạ ngày hôm nay thông tin đấy thông tin xấu thế thì khi mà cổ phiếu bắt đầu bị gãy tất cả vùng hỗ trợ đây chúng ta gọi là gãy cái vùng hỗ trợ này thì thường gãy vùng hỗ trợ nó tạo ra cái đợt bán tháo rất là mạnh tuy nhiên khối lượng ở đây bán tháo thì nó tạo ra biên rất lớn tuy nhiên thì trong hai phiên gần đây chúng ta nhìn lại hai phiên gần đây thì bắt đầu quá trình bán tháo đã gì ạ giảm đi đáng kể chúng ta nhìn này quá trình bán tháo đã giảm đi đáng kể cái thứ hai là chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ này cái vùng hỗ trợ này chúng ta thấy khối lượng rất là lớn ở đây khối lượng rất là lớn ở đây vậy khi cổ phiếu đến vùng hỗ trợ chúng ta gọi là vùng hỗ trợ thì khối lượng bắt đầu gì ạ à, cái vùng này này nó có dấu hiệu là nhỏ hơn khối lượng của những vùng bán tháo này nó giảm bớt bán tháo vậy khi nó nhỏ nhỏ hơn mà giảm bớt quá trình bán tháo thì lý do vậy tiếp tục bán ra nữa thì điều gì diễn ra câu hỏi là liệu tiếp tục bán tháo ra nữa thì điều diễn ra nếu bây giờ chúng ta gọi là nhà đầu tư tổ chức mà bán tháo ra chẳng hạn đấy câu chuyện là bán tháo ra thì quá trình bán tháo ra thì để chúng ta gọi là phân phối sẽ không phân phối ra được nên chính vì vậy cái việc mà hồi phục có thể diễn ra trong gì ạ à, nếu mà sớm thì ở trong ngày mai còn nếu mà gì ạ à, muộn có thể trong tuần sau có thể thứ hai thứ ba gì đó nhưng khả năng là gì ạ à, khả năng cũng là rất gần thôi ạ là quá trình hồi phục các bạn nhá là quá trình hồi phục với quá trình hồi phục này chúng ta sẽ đặt ra hai cái điều kiện điều kiện đầu tiên là gì ạ thường thì khi mà quá trình hồi phục có thể nhá có thể một số trường hợp nó có hồi phục thường thì bán ra gì ạ à, mạnh như này thì có một số trường hồi phục nó sẽ hồi phục khoảng độ 50 đến 70 là phần trăm quá trình giảm nhá có thể nhá đây là chúng ta 50 đến 70 phần trăm quá trình giảm vậy nếu mà trong trường hợp nó nó tăng như này thì chúng ta để ý một cái điều kiện thứ nhất đó là khối lượng quá trình hồi phục này khối lượng quá trình hồi phục này bởi vì tất cả những quá trình hồi phục này nó sẽ cho chúng ta là nhiều cổ phiếu hồi phục rất là nhanh vậy khi mà cổ phiếu hồi phục nhanh thì chúng ta cần lưu ý như sau đó là có hai dạng cổ phiếu dạng cổ phiếu thứ nhất là dạng cổ phiếu đang giảm bị gãy chơi kênh giảm rất mạnh đây đây là cổ phiếu giảm gãy kênh giảm rất mạnh đây thì thường cổ phiếu này nó sẽ có dấu hiệu là hồi kiểu dạng như này và trước khi nó có thể giảm tiếp tục đây là cái câu chuyện nó sẽ diễn ra thường xuyên với những cái đợt mà giảm mạnh thì nó hồi đấy là cái câu chuyện nó là vẫn thường xuyên diễn ra và chúng ta đây cũng là giảm mạnh này và nó hồi lại và tất cả cái câu chuyện này nó diễn ra rất nhiều chu kỳ khác nhau đây là những cái có một số thì nó sẽ gì ạ cần nhiều thời gian hơn để nó tiếp tục phân phối tiếp đây là cái quá trình tiếp phân phối tiếp nên ở đây chúng ta thấy là việc mà có thể giảm mạnh hồi và những cơ hội này nếu theo quan điểm của Dũng thì việc bắt đáy là việc mà không nên làm với những cổ phiếu này thời điểm này nha việc bắt đáy là việc không nên làm bởi vì nếu chúng ta quen bắt đáy nhá quen bắt đáy thì chúng ta sẽ gì ạ à, đến lúc mà thị trường nó bước vào ở ờ, giai đoạn nếu anh chị em học về a là giai đoạn gì ạ SC là bán tháo thì chúng ta sẽ gì ạ không thực sự là không bảo vệ được vốn đấy là cái câu chuyện nên chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu đang bị gãy kênh rất là mạnh đây thì có nhiều trường hợp nó sẽ gì ạ kéo lên để test lại để có nhiều trường hợp chứ không phải tất cả nhá nó sẽ test lên để gì ạ à? ở trong đây gọi là trong VSA nó gọi là kéo lên để để để gì ạ test lại ở cái vùng này trước khi có thể giảm tiếp nên chính vì vậy thì đây là những cái cổ phiếu hồi nha là là không phải là cơ hội để chúng ta bắt đáy và hồi để chúng ta thấy là nó đến cái vùng này là chúng ta nên gì ạ giảm thiểu rủi ro đó là chúng ta thoát ra để chúng ta à, đứng ngoài đấy cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của những cổ phiếu giảm kênh câu chuyện thứ hai thế thì bên câu chuyện đấy là tại sao nó như vậy bởi vì những cổ phiếu này ở phía trên này là một cái cản rất là lớn vậy nếu mà phía trên là cản lớn thì nếu mà chúng ta hồi để nó xuyên qua quả này nó đi tiếp nó còn rất nhất mất rất nhiều thời gian nên chính vì vậy để đi qua tiếp trên cái vùng này gần như là trong đoạn này là không thể nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là mua những cổ phiếu mà dạng gãy kênh như này thì chúng ta hãy theo dõi những cổ phiếu dạng gãy kênh như này dạng gãy kênh này nó có thể hồi nhưng không phải là gì ạ có thể hồi nhá có thể hồi chứ không phải là cổ phiếu nào nó cũng hồi đấy các bạn lưu ý là có thể hồi nhưng không phải cổ phiếu nặng hồi thì chúng ta nên gì ạ nên thoát ra và dạng cổ phiếu này thì tuyệt đối không bắt đáy bởi vì những cái cổ phiếu mà nó liên quan đến gì ạ ờ, rất là nhạy cảm trong thời gian tới thì các bạn thấy rằng là các bạn mua các bạn nắm giữ có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro khi mà thị trường nó gặp phải những biến cố cái dạng cổ phiếu thứ hai các bạn có thể thấy rằng là như một bạn có hỏi đấy là cổ phiếu như thế giới động thực ra cổ phiếu di động thì vùng này nó cũng chưa lên ngay được đâu nó có thể là nếu các bạn mua ở những cái vùng này thì ok còn mua thêm trên vùng này thì chưa đảm bảo an toàn đấy là những cổ phiếu mà nó đang giữ được cái kênh này đây là những cổ phiếu đang giữ được cái kênh và những cổ phiếu nó vẫn đang dù là nó bị điều chỉnh điều chỉnh bị gãy SMA 50 này 20 này khối lượng cũng hơi lớn thì chúng ta có thể là giảm bớt tình trọng đi nhưng nếu cổ phiếu mà nó giữ được ở trên một cái kênh phía trên này thì chúng ta có thể xem xét tiếp tục quan tâm theo dõi đến cổ phiếu này tiếp tục quan tâm theo dõi còn để mua cái vị thế mới thì theo Dũng thì cũng gì à, tùy thuộc vào gì à, tùy thuộc vào cái cách cái nhà đầu tư tức là một số là nhà đầu tư chúng ta gọi là chịu chấp nhận rủi ro cao và hiểu tức là chúng ta gọi là à, có những cái à, gọi là cắt lót thì chúng ta tức là có thể sử dụng những chiến lược cắt lót thật nhanh thì chúng ta có thể là đầu tư một cái phần mạo hiểm trong đoạn này còn phần lớn các nhà đầu tư mà chúng ta gọi là F0 hay là nhà đầu tư mà thực sự thiếu kỷ luật thì vùng này đó là vùng mà chúng ta tránh xa cái điều này chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi không phải lần này chúng ta mới nhắc nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là thị trường nó không phải là hồi để lên đâu ạ bởi vì cả một cản lớn tất cả quá trình rút bỏ này không thành công phần lớn các cổ phiếu như là ngân hàng thì đều là gì ạ nó đều là ở trong cái xu hướng downtrend tức là cổ phiếu đang có xuống hướng downtrend liên tục banh tất cả những cổ phiếu nó đang ở dạng thái đau chen như này thì việc mà cổ phiếu một số cổ phiếu dẫn đầu đang ở chu kỳ đau chen nên thường nó sẽ kéo tất cả các nhóm cùng ngành xuống đau chen nên việc mà bạn có nắm giữ hay không nắm giữ thì thực tế là gì ạ nhóm ngân hàng nhóm chứng khoán và nhóm gì ạ bất động sản là cái nhóm mà có thể sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian tới đặc biệt là chúng ta thấy là phần lớn ngân hàng đã nâng lãi suất một là ngân hàng nâng lãi suất hai là ngân hàng không cho vay nông sản ba là gì ạ là gì ạ cổ phiếu thì đang gì ạ cái tỷ lệ margin rất là cao nên chính vì vậy thì cứ kéo lên là gì ạ là người ta kéo lên để bán chứ không phải kéo lên để mua nên ở đây nó dành cho những anh chị em nào thực sự gọi là mang tính là trading thực sự đó. tức là những anh chị em mà bám sàn mua bán theo có kỷ luật rất là cao thì đấy là những anh chị em có thể tham gia một phần với những cổ phiếu tăng trưởng còn đa phần thực sự là chúng ta đây là cơ hội nếu mà trong trường hồi là chúng ta gì ạ à, bán từng phần và cơ hội để chúng ta thoát ra chứ không phải là cơ hội để bắt đáy hoặc là cơ hội giống như cái bài báo ở cái nhà đầu tư một cái nhà đầu tư có chia sẻ đó là gì ạ à? mua vào đúng không ạ hay là chúng ta thấy là những cái à, dù là cái ông Tuấn ấy có mua vào thì cũng không phải là cơ hội để chúng ta mua cổ phiếu bởi vì cổ phiếu gách gách này nó đang trong một xuống giảm mà và đây là mô hình vai đầu vai nên mua 10 triệu cổ phiếu không phải là cơ hội để chúng ta mua vào bởi vì bản thân là gách họ cũng có mua đấy nên thế thì khi mà chúng ta thấy là tốt không biết là tốt thế nào gọi là tốt nhưng khi mà cổ phiếu đã hết trend nhá các bạn nhá nó hết trend thì nó lại quay trở lại đi đến đây nó hết trend thì nó về lại thôi tốt thế nào là tốt ạ đấy chúng ta thấy mà chúng ta mua cổ phiếu tốt đấy đây cổ phiếu tốt đấy đấy cổ phiếu tốt đấy được không rất là tốt sau đó nó lại về và chúng ta vẫn có một khái niệm là cổ phiếu tốt đây nào cổ phiếu tốt đấy và đây cũng là cổ phiếu tốt và nó sẽ về đây đấy là lý do vì sao chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tốt hay xấu thị trường nó không có tốt có xấu nó chỉ có cổ phiếu đang ở chu kỳ tăng hay là cổ phiếu hết chu kỳ tăng thôi nên ờ, đây là cái kỳ cái cốt dành cho hôm nay thì tổng kết trong cái buổi tối hôm nay à, Dũng có chia sẻ một số như sau thứ nhất là gì ạ những cổ phiếu mà gì ạ chúng ta đang thấy là ủy ban chứng khoán hiện tại là đang gì ạ xử lý rất là nghiêm khắc nha xử lý nghiêm khắc rất tất cả cái gì ạ? đội làm giá thao túng kéo giá cổ phiếu lên trong đó thì vừa rồi chúng ta thấy là à, công ty trí việt đúng không à, tổng giám đốc công ty trí việt giám đốc ấy làm đấy và gì ạ trí việt làm giá và thứ hai là gì ạ à, làm giá cho mấy công ty nào đó tức là mở rất nhiều tài khoản xong kéo ra lên mở nhiều tài khoản nhiều tài khoản sau là kéo ra lên và khiến nhà đầu tư mua vào mất tiền thực ra chúng ta đã thấy là câu chuyện này đã xảy ra với gì ạ với uh, FLC và thực tế thì nó sẽ còn tiếp tục nhá còn tiếp tục còn tiếp tục còn tiếp tục à, trong thời gian tới bởi vì việc mà chúng ta không biết bây giờ chúng ta không biết đâu không biết là cổ phiếu nào sẽ giảm tiếp nhưng thực tế là khi mà cổ phiếu đã giảm thì gần như là chúng ta không có cơ hội không có cơ hội để bán ra nên chính vậy thì việc mà chúng ta có một con xúc sắc bây giờ đầu tư mà nó lên á các bạn nhỉ đầu tư để nó lên nó kéo lên nó tăng thì cực kỳ thấp rồi nha nó kéo tăng thì cực kỳ thấp rồi trong trường hợp gì ạ lại lợi nhuận rất là thấp nhưng khi mà nó giảm là chúng ta cháy tài khoản vậy chúng ta lựa chọn thế nào tức là nếu cổ phiếu giả sử như là gách mà nó tăng thì thực sự thấp nếu trong trường hợp mà tin nó từ thật sang giả từ giả sang thật thì điều diễn ra chúng ta sẽ không có cơ hội để lấy ra hoặc là các cổ phiếu bất động sản nếu nó hồi thực sự là gì ạ nó kiếm lợi nhuận gần như là rất là hiếm nhưng với kiếm lợi nhuận là hiếm rồi là ít rồi nhưng nếu mà mất là chúng ta mất trắng vậy các bạn mua hay là không mua tại vì hôm qua có một bài bạn trong nhóm mà dũng uh, quản lý thì bạn vào bạn nói rằng là uh, cơ hội để mua cơ hội mua tức là bạn phá kỷ luật tức là bạn phá kỷ luật phá kỷ luật bạn không tham gia tức là bạn có tham gia chương trình đào tạo của dũng nhưng bạn nghe một ai đó bạn phá kỷ luật khi phá kỷ luật thì bị thua lỗ là đương nhiên nên học Dũng mà gì ạ à, phá kỷ luật thì rõ ràng là bị thua lỗ thậm chí là cháy tài khoản được đương nhiên nên các bạn cứ đừng nghĩ là đi học là gì ạ à, thành công bởi vì chúng ta đang gì ạ à, đang phá những cái quy luật chúng ta đưa ra và khi chúng ta phá kỷ luật đưa ra là chúng ta sẽ gì ạ à, dính đòn đấy nên uh, trong thời gian uh, suốt thời gian vừa rồi thì Dũng đã chia sẻ khá là nhiều khá là kỹ để các bạn nắm giữ được và không bị bị uh, dính cổ phiếu bán tháo như này cái điều thứ hai các bạn nhớ cái điều này là nếu các bạn bị thua lỗ giờ nếu các bạn bị thua lỗ thì cái điều đầu tiên trong cái điều đầu tiên đó là chúng ta gì ạ tiền thoát ra còn để, để chúng ta gọi đầu tư dài hạn thì rõ ràng là không biết bao lâu thì nó mới gì ạ 5 năm nếu các bạn lãi được à, bốn trăm phần trăm trong 5 năm thì cái điều đầu tiên là gì ạ cổ phiếu chúng ta lỗ rất là sâu rồi thì nó là tiếp tục giảm nữa và nhiều cổ phiếu thì sau 5 năm thì nó không còn trên thị trường sau năm năm biến mất luôn thị trường và nhiều cổ phiếu thì đến thời điểm chúng ta nắm giữ rồi thì nó có thể xuống đến gì ạ xuống đến rất là sâu nữa thì sau 5 năm có thể nó hòa vốn ạ tức là sau 5 năm chúng ta hòa vốn nên chúng ta cũng gì ạ không kiếm được lợi nhuận nào nên đầu tư mà chúng ta không biết chúng ta đang ở đâu giống như một bạn bạn vừa rồi đó là cũng gách tốt chẳng thế thì đấy là chúng ta chúng, lý do chúng ta phải xem lại tức là hay là một số các bạn nói là cổ phiếu gì ạ, bất động sản rất là tốt thì lý do chúng ta phải xem lại tại vì cái này nó có cả một video nói về chủ đề này rồi không biết các bạn nhớ không ạ video các bạn về là dòng chứng khoán Nguyễn Quang Dũng các bạn sẽ xem được video đấy đây không phải là bây giờ chúng ta mới nói cái điều thứ ba nữa là cái điều cũng quan trọng thời điểm này đó là gì ạ hồi nha hồi là các bạn gì ạ những cái cổ phiếu mà nó đã bị gãy kênh hồi sẽ thoát ra hết còn những cổ phiếu gì ạ cổ phiếu mà nó đang tích lũy ở kênh trên thì tùy thuộc vào cái khả năng chúng ta nha các bạn nhớ là dù là kể cả cổ phiếu gì ạ bây giờ nếu mà bây giờ cổ phiếu dầu khí nó bị gãy kênh thì làm gì tất cả cổ phiếu đây chúng ta nói mà cổ phiếu dầu khí thực tế này cổ phiếu dầu khí giá dầu tăng rất là tốt nhưng rõ ràng nó đang có một cái lý do của nó chúng ta không biết hôm qua chúng ta học rồi à cơ bản 20 phần trăm kỹ thuật 20 à cơ bản 25 phần trăm kỹ thuật 25 phần trăm và thứ ba đó là phản ứng cổ phiếu đó với thị trường phản ứng cổ phiếu đó thị trường và trải nghiệm chúng ta vậy nếu nó đang gặp cái trường hợp như vậy thì các bạn hôm nay học rồi ạ đó là gì ạ hàng là giả phát đã tính sau và đây chúng ta thấy là một cái cổ phiếu cuối cùng của bạn hỏi đó là cổ phiếu dao động lớn này không lên được nhé đấy chỉ cần nhìn là trong một giây là có thể biết rồi thế nên chính vì vậy các bạn cần phải có kiến thức để các bạn à, đầu tư thành công nên chúc các bạn uh, sẽ có những quyết định đúng trong đầu tư của mình uh, Dũng không muốn đưa cho cái một quyết định cụ thể ở đây bởi vì chúng ta đây là những kiến thức rất là nền tảng để các bạn có thể tư duy trước khi chúng ta đầu tư thành công còn uh, việc mà gì ạ đưa ra quyết định chẳng hạn bây chúng ta lỗ đến ờ, bốn năm mươi phần trăm sau đó thì sang năm sang năm nữa nó lên đến gì ạ nó lên đến uh, vượt qua cái con số mà chúng ta đang nắm giữ ở đây thì câu chuyện ở đây là gì ạ cái tỷ lệ đấy bao nhiêu phần trăm chẳng hạn tỷ lệ bao nhiêu phần trăm nó như vậy nên thực tế là đầu tư mà đang trong trend đi xuống lại đầu tư dài hạn giống như một vài các à, đồng chí hỏi Dũng thì đấy là lý do khiến chúng ta gì ạ mất phát à, khiến chúng ta bị thua lỗ và có một cái câu hỏi là gì ạ vậy 95% nhà đầu tư không thành công thị trường có đúng không thực tế là đúng đấy ạ bởi vì lúc này là lúc chúng ta rõ nhất nên để anh chị em không phải là 4 90 à, anh chị em là 5% với nhà đầu tư thì à, hãy thoát ra để đợi cơ hội khi thị trường bước vào trend mới chúng ta mua còn đây là sóng hồi nếu nó có hồi khả năng là sóng hồi thì trước khi uh, chuyển sang kết thúc hôm nay thì Dũng có nhấn mạnh trong trường hợp có hồi thì đây là sóng hồi chứ không phải là đây nó đang gặp cái vùng uh, hỗ trợ mạnh thì có hồi nó chỉ là sóng hồi thôi không phải là xuống tăng nên sóng hồi thì các bạn biết là cái thị vn index nó giảm mạnh hơn thị trường chứng tỏ là dòng đầu cơ đang bị bán mạnh hơn dòng đầu cơ đang bị bán mạnh hơn thì chúng ta phải thoát ra để thoát ra chứ không phải là chúng ta lại mua vào gãy SMA 50 SMA 200 SMA 150 rồi và chúng ta lại vẫn tiếp tục cầu nguyện để nó hồi lại tiếp tục giữ thì hãy xem lại tất cả những video để có những bài học cho chính bản thân mình chúc các bạn buổi tối bình an và nếu các bạn là lần đầu tiên theo ra theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh bấm vào phần à, chuông để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất theo dõi kênh của Dũng xin cảm ơn rất nhiều